vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo là thức ăn nuôi sống người. Nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng trưng trời đất. Lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột để tượng hình cha mẹ sinh thành, đó chính là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt. Xin mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống của người Việt trong video ngày hôm nay. Lòng thành ắt cảm động thần linh Bánh ngon phải đến từ trời đất Truyền thuyết kể rằng Thuở xưa vào thời vua Hùng Vương thứ sáu Nhà vua có ý định muốn truyền ngôi vị Nhân dịp đầu xuân Ngài cho gọi tất cả các hoàng tử lại Truyền rằng Con nào tìm được thức ăn ngon lành để bày cỗ cho có ý nghĩa nhất Thì ta sẽ truyền ngôi vua cho Các hoàng tử đua nhau kẻ lên rừng Người xuống biển tìm món ngon vật lạ, sơn hào hải vị để dâng lên vua cha, với hy vọng ngai vàng sẽ thuộc về mình. Lang Liêu là con trai thứ 18 của vua Hùng Vương, tính tình hiền hậu, giản dị, hiếu thảo. Vì mẹ mất sớm, Lang Liêu không biết phải tìm ai chỉ bày, làm như thế nào đây. Thật lo lắng vô cùng. Một đêm nọ, Lang Liêu Chiêm Bao thấy có một vị thần tiên báo mộng. Này con, vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo là thức ăn nuôi sống người. Nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng trưng trời đất. Lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột để tượng hình cha mẹ sinh thành. Lang lưu thức tỉnh, không có gì vui mừng hơn. Chàng y theo lời thần dạy chọn lấy gạo nếp thật tốt, lá rong xanh làm bánh trưng hình vuông tượng trưng cho đất. Lang liêu giã sôi làm bánh tròn, tượng trưng cho trời, gọi là bánh dày. Lá xanh bọc ngoài, nhân ở bên trong bánh là tượng trưng cha mẹ yêu thương đùm bọc con cái. Ngày thi mâm cỗ đã đến. Tất cả các hoàng tử nhộn nhịp, vui mừng bày mâm cỗ của mình ra. Của quý hiếm chưa từng thấy, màu sắc, mùi vị bắt mắt thơm ngon vô cùng. Mâm cỗ bánh trưng, bánh dày của lang liêu mộc mạc, giản dị Mọi người chỉ trò, che miệng cười. Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi. Lang Liêu kể lại sự tình. Vua ngẫm nghĩ, nếm thử thấy là ngon, mặc dù đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Vua bèn truyền ngôi lại cho Lang Liêu. Ngài lại truyền cho dân chúng lấy loại bánh này làm lễ vật dâng cúng trời, đất, tổ tiên vào đầu năm. Kể từ đó, tục lệ này được lưu truyền Mỗi khi đến dịp Tết Nguyên đán thì nhà nhà đều làm bánh trưng, bánh dày cúng lễ. Dân gian có câu Bên ngoài bọc lá rong xanh Bên trong nếp mỡ, đỗ hành hạt tiêu Gói nghĩa tình, gói thương yêu Dẻo thơm từ thuở lang liêu tới giờ Có thể nói, bánh trưng bánh dày trong tâm thức người Việt là biểu trưng cho truyền thống uống nước nhớ nguồn bánh trưng thể hiện được chữ hiếu của con cháu đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chính vì thế mà phong tục dùng bánh trưng làm quà biếu dâng lên ông bà, cha mẹ cũng từ đây mà có. Còn bánh dày với hình tròn, màu trắng nõn, mặt trên hình vòng cung giống như bầu trời. Người Việt xưa quan niệm rằng bầu trời là nơi cư ngụ của thần linh vì vậy bánh dày thường được dùng để tế trời, tế thần cầu mong thời tiết thuận lợi cho một năm ấm no. Bánh trưng, bánh dày cũng chính là món ăn đặc trưng của dân tộc Việt trong những ngày đầu năm mới. Hai loại bánh này không chỉ đạt về chất lượng mà nó còn mang đậm ý nghĩa lịch sử. Đó là nét đẹp văn hóa truyền thống tồn tại mãi với thời gian, dù đất nước ta đã từng bị đô hộ 1.000 năm bắc thuộc, 20 năm dưới ách nhà Minh, hơn 100 năm bị thực dân Pháp xâm chiếm. Nhưng tập tục gói bánh trưng, bánh dày dâng lên trời đất tổ tiên vào dịp Tết cổ truyền không hề bị mai một. Không những nấu bánh trưng, bánh dày cuốn vào dịp Tết ở vùng đất tổ Hùng Vương, ông cha ta còn hay tổ chức các cuộc thi làm bánh, thi nấu cơm, làm cỗ, đua thuyền, kéo co, vân vân. Nói về tục lệ thi làm bánh thì rất phong phú, cũng có rất nhiều loại bánh, nhưng được xếp đầu bảng trong các đợt thi làm bánh vẫn là hai loại bánh trưng và bánh dày thi tài làm bánh mừng xuân mới. Cách thi làm bánh trưng, bánh dày ở một số địa phương, đặc biệt tục lệ thi làm bánh dày ở Yên Thư, Vĩnh Lạc được tổ chức vào dịp hội làng khoảng từ mùng 3 tới mùng 7 tháng riêng âm lịch thật độc đáo, trang trọng, nghiêm túc nhưng cũng rất là thú vị và phong phú. Theo thông lệ, gia đình nào muốn tham gia cuộc thi thì đăng ký trước. Sau khi đăng ký xong, người thi chọn loại gạo nếp tốt rồi dần sàng kỹ, chọn hạt đều, bỏ hạt lép. Đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng các loại nguyên liệu khác. Trước khi cuộc thi bắt đầu, ngày mùng 3 người tham gia thi giá gạo cho thật trắng để kịp trưa mùng 4 đem góp cho giáp. Nhà có bao nhiêu con trai thì góp bấy nhiêu đấu gạo. Nếu nhà không có con trai thì cũng góp một suất. Ngày mùng 5, gạo được trộn đều để giao cho người đăng cai. Người đăng cai phải ở thật chay tịnh, mỗi ngày phải tắm hai lần bằng nước gừng. Nước làm bánh phải xin ở làng Đình Xá, làng kết nghĩa với làng Yên Thư. Theo lệ cổ truyền, từ chiều ngày mùng 4, làng Đình Xá có nhiệm vụ trông giữ giếng nước cho trong sạch, không để ai đến gánh. Giếng được che bằng chiếc lọng to. Sáng mùng năm mỗi giáp chọn ra 8 đôi chính qua đình xá lấy nước. Khi gà vừa gáy sáng, dân làng đã thắp hương làm lễ đưa đoàn người khiêng chính tiến sang làng Đình Xá. Đến nơi người Yên Thư thả mấy quan tiền xuống giếng theo lệ rồi mới múc nước. Tất cả mọi động tác từ múc nước đến gánh nước về làng đều phải thật khéo, thật nhanh. Đoàn người lấy nước về được bà con các giáp ra đón tại đầu làng với chiêng trống vang lừng, cờ xí dập trời. Bước vào làm bánh, quang cảnh nơi tập trung giá gạo thật là tưng bừng, trong một cái sân rộng có che rạp, đặt bàn thờ trang hoàng lộng lẫy và các dãy ghế đặt khắp nơi cho các giáp tổ chức ăn uống đông vui để giá bánh. Gạo được giá từ chiều mùng 5 đến tối mùng 6, đến dạng sáng mùng 7 thì sôi gạo nhuyễn. Sáng mùng 7 các giáp giá bánh trong tiếng chiêng tiếng trống náo nhiệt. Trước khi giá dân làng chôn cối xuống đất để khỏi bị xê dịch. Chày làm bằng tre non cạo hết tinh. Người giá bánh phải có kinh nghiệm khi hạt sôi dẻo quẹo, nát hết là có thể ngừng chảy để bắt bột kéo bánh, về bánh. Người thợ khi bắt bánh thường xoa trứng gà vào tay thì bắt bánh mới không bị dính. Bánh dày được làm ra nhỏ gọn trong lòng bàn tay, được đặt lên một lá mít hoặc lá chuối cắt tròn nhỏ. Bánh đạt tiêu chuẩn phải là bánh tròn, không nhăn gợn, bóng, ngon. Mỗi dép chọn lấy một quả nhất. Chấm thi có 4 người, trong đó cử ra một chủ tế. Chiếc bánh nhất được đặt vào một chiếc đĩa úp lá lên trên rồi đặt vào chính giữa mâm bánh. Dân làng tấp nập đưa kiệu khiêng mâm bánh gia đình. Người khiêng kiệu phải đi nhích từng bước trong khung cảnh cờ rong trống mờ. Ba giáp đi thành ba đám rước tới một địa điểm gọi là Bạch mã thì cả ba giáp đó gióng hàng ngang cùng đi. Lúc lý trưởng nổi tiếng chống ra lệnh, Tây Sướng đồng sướng thì cả ba kiệu phải chen nhau chạy vào đình Cờ quạt nhang đèn bỏ lại phía sau Cho nên các giáp phải chọn người khỏe Nhanh nhẹn để giữ kiệu cho khỏi đổ Sau khi đưa bánh vào trình ngài ở hậu cung Người ta mới chấm để chọn ra mâm bánh đạt giải nhất Tế trời đất, tổ tiên xong Bánh được chia cho tất cả dân làng Mọi người vui vẻ đón nhận với mong muốn mọi việc của một năm mới khởi đầu tốt đẹp cho các nhà cho dân làng. Cuộc thi làm bánh dày ở các địa phương, nhất là ở làng Yên Thư, Vĩnh Lạc, mỗi độ Tết đến xuân về đã thể hiện tính cộng đồng, tinh thần tập thể, sự sáng tạo tinh tế trong cuộc sống và sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời tiếp thu, kế thừa văn hóa truyền thống lịch sử ngàn năm của ông cha. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Một vài truyền thuyết về Tết Nguyên đán cổ truyền Năm mới của phương Đông là một lễ hội kéo dài nhiều ngày theo âm lịch, thường được gọi là Tết Nguyên đán. Đây là lễ hội truyền thống long trọng và sống động nhất trong năm. Trước ngày đầu tiên của năm mới, có lễ đưa ông táo về trời, nghi thức tế tổ các loại như tiền lì xì cho trẻ em, các nghi thức chúc mừng năm mới trong gia đình và thân hữu. Phần sau của mùa Tết là Tết Nguyên Tiêu, khi đó đèn lồng treo đầy trên đường phố du khách tấp nập khi Tết Nguyên Tiêu kết thúc chính là hết Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán có một lịch sử lâu dài. Nó bắt nguồn thời Ân Thương, Trung Quốc, thời đó có nhiều các nghi lễ tế thần linh, tế tổ tiên trong thời gian chuyển giao năm cũ và năm mới. Cũng có rất nhiều truyền thuyết có liên quan đến nó. Truyền thuyết về quái thú niên Tương truyền, vào thời cổ đại, có một con quái vật tên là Niên với cặp sừng dài trên đầu, hung mãnh dị thường. Niên sống dưới đáy biển trong suốt năm và chỉ lên bờ vào mỗi đêm giao thừa. Nó thường ăn thịt súc vật và tấn công làm tổn thương nhân mạng. Do đó, vào đêm giao thừa, mọi người già trẻ lớn bé dắt díu nhau lên núi cao trốn để né tránh khỏi bị nó làm hại. Có một năm vào đúng đêm giao thừa, Người già trẻ nhỏ trong làng còn đang dắt díu nhau lên núi lánh nạn Thì một ông lão ăn mày từ ngoài thôn đi đến Chỉ thấy ông chống cây gậy dài Tóc bạc trắng, mặt hồng hào Tinh thần quắc thước, uy vũ phi thường Trong làng, người thì bận rộn đóng gói hành trang Người thì bận rộn kéo bò đuổi dê Đúng là một cảnh tượng vội vàng hoảng loạn Lúc này, chẳng có ai quan tâm đến ông lão ăn xin chỉ có một bà lão tốt bụng ở phía đông làng cho ông lão một ít thức ăn và khuyên ông nên lên núi để tránh con thú niên. Ông lão nói, bà à, nếu bà cho tôi ở lại nhà bà một đêm, tôi nhất định sẽ đuổi được con thú niên ấy. Bà lão nghĩ rằng ông lão đang nói đùa và bà tiếp tục thuyết phục ông lão lên núi. Ông lão lắc đầu không đi. Bà lão không còn cách nào khác đành phải rời khỏi nhà lên núi để lánh nạn. Vào nửa đêm, con thú niên đột nhập vào làng. Nó nhìn thấy tại nhà của bà lão phía đông làng, cửa dán giấy đỏ thẫm, trong nhà đèn nến đốt sáng trưng. Niên giận dữ trừng mắt nhìn nhà bà lão dây lát, rồi lập tức điên cuồng lao tới. Khi nó đến gần cửa, một âm thanh như tiếng sét rền vang bất ngờ phát nổ trong sân, con niên toàn thân run rẩy, nó không dám đến gần nữa. Hóa ra, con thú niên rất sợ màu đỏ, lửa và tiếng nổ. Lúc đó, cửa nhà bà lão rộng mở, chính là ông lão mặc áo choàng đỏ đang đốt trúc trong sân. Niên bị dọa sợ chết khiếp, vội quay người bỏ chạy. Vào ngày hôm sau, ngày mồng một tháng riêng, dân làng từ núi lánh nạn trở về đã rất ngạc nhiên khi thấy ngôi làng còn nguyên vẹn. Lúc này, bà lão mới chợt nhớ ra và kể cho dân làng nghe về chuyện ông lão đã hứa khi cầu xin được ở lại nhà của bà. Mọi người chạy đến nhà bà lão và nhìn thấy trên cửa nhà có dán giấy đỏ, một đống trúc còn đang cháy trong sân và đang nổ bốp bốp, mấy cây nến đỏ trong nhà vẫn đang phát sáng. Mọi người mừng rỡ vui sướng, nhao nhao thay áo mũ mới, đến nhà thân hữu để chúc mừng, ăn mừng được may mắn bình an qua khỏi được niên nạn. Từ đó mỗi năm mọi người đều đã biết được cách đuổi con quái thú niên đến quấy rối. Kể từ đó, hàng năm vào đêm giao thừa, mọi gia đình đều dán câu đối đỏ, đốt pháo, nhà nhà đốt nến sáng rực, thức suốt đêm đợi năm mới. Sáng sớm ngày mùng 1, còn đến nhà người thân và bạn bè để chào hỏi vấn an. Phong tục này đã ngày càng lan rộng và trở thành lễ hội truyền thống dân gian long trọng nhất của Tết Nguyên đán ở vùng Trung Nguyên rồi sau đó lan ra nhiều nước Á Đông khác. Câu chuyện về sự ra đời của lịch vạn niên Theo truyền thuyết, cách đây rất lâu, có một chàng trai trẻ tên là Vạn Niên. Lúc bấy giờ cách tính thời gian rất lung tung, anh luôn suy nghĩ làm thế nào để xác định thời tiết một cách chính xác. Một ngày nọ, anh lên núi chặt củi, và khi ngồi nghỉ dưới bóng cây, anh nhìn thấy sự chuyển động của bóng cây, được truyền cảm hứng anh thiết kế một dụng cụ đếm thời gian bằng cách đo bóng của mặt trời. Tuy nhiên, dụng cụ này phụ thuộc vào bóng của mặt trời nên không dễ sử dụng trong những ngày mưa và sương mù. Sau đó, anh lấy cảm hứng từ giọt nước nhỏ ra từ vách đá và anh đã làm ra một cái đồng hồ nước 5 tầng. Về sau này, anh phát hiện ra rằng cứ sau 360 ngày, thiên thời dài ngắn sẽ lặp lại một lần Quốc vương cai trị lúc đó là vua Tổ Ất, vị vua thứ 13 nhà thời nhà Thương, vì thời tiết khó đo lường khiến ông rất phiền muộn. Vạn niên sau khi biết điều đó, anh ta đã mang chiếc đồng hồ mặt trời và đồng hồ nước dân cho quốc vương và giải thích cho quốc vương về quy luật vận hành của năm tháng. Vua Tổ Ất đã rất vui sau khi nghe được điều này, vì vậy đã giữ vạn niên lại trong cung và cho xây dựng nhật nguyệt các và hồ đình vua Tổ Ất nói với Vạn Niên Ta hy vọng Khanh có thể xác định chính xác quy luật của Nhật Nguyệt Tính toán chính xác thời gian sáng tối Tạo ra lực pháp vì lợi ích cho bách tính lê dân thiên hạ mà tạo phúc Vạn Niên đã đem lịch pháp khắc trên bức tường đá bên trên đền thiên đàng Nhật xuất Nhật lạc tam bách lục Chu Nhi phục thủy tòng đầu lai Thảo mộc khô vinh phân tứ thì Nhất tuế nguyệt hữu thập nhị viên Tạm dịch Mặt trời mọc lặn mươi, Hết vòng lặp lại khởi đầu năm Bốn mùa cỏ cây tươi rồi héo Mỗi năm trăng tròn mười hai lần Một ngày nọ Vua Tổ Ất đến Nhật Nguyệt Các để thăm Vạn Niên Chỉ tay lên bầu trời Vạn Niên nói với vua Tổ Ất Bây giờ đã hết mười hai tháng và năm cũ đã kết thúc mùa xuân mới lại bắt đầu, xin quốc vương định ra một lễ hội. Vua Tổ Ất nói, mùa xuân là bắt đầu của năm, nên gọi đó là xuân tiết, Tết xuân. Thời gian sau đó, sau khi Trường Kỳ quan sát và tính toán cẩn thận, Vạn Niên đã chế định ra lịch pháp chuẩn xác. Khi ông đem trình lịch pháp cho quốc vương kế vị, lúc này ông đã râu tóc bạc phơ. Để kỷ niệm những công lao của Vạn Niên,